chuyện cũ ấy quá lâu rồi mà sao anh vẫn còn buồn còn nước mắt hoen mi lệ còn nặng lòng hoài như thế người nói anh chẳng u buồn mà trong đêm say lệ tuồng và anh nói anh chọn cô gì tốt hơn tình yêu ai chẳng muốn bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vấn vương thật lòng em hiểu rõ vết thương anh nghiêm thật sâu đã khiến tim u sầu bây giờ em chuyện cũ quá lâu rồi mà sao anh vẫn còn buồn còn ước mắt hoen mi lệ còn nặng lòng hoài như thế người nói anh chẳng u buồn mà trong đêm say lệ tuôn và anh nói anh chọn cô đơn em giờ chẳng thể gì tốt hơn tình yêu ai chẳng muốn bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vắng vương thật lòng em yêu tình ai chẳng muốn bên người mà mình thương cùng đi hết quãng đường dù người con gái anh thương lòng vẫn còn bao vất vương bây giờ em